chân nhân tông pháp loa huyền quang tuệ bích phổ giang nối dòng thiên đầu đà ca diếp tổ sư đất tổ linh thiêng uông bí quang ni dòng thiền ca diếp tôi Việt Nam Phật Tổ Trần Nhân Tông Vị vua anh minh Nơi chính Pháp Phật Đa trị quốc an dân Dẹp loạn xâm lăng Giữ yên bờ cõi Ngôi vàng hiền vi Bình trị thiên hạ rơi bỏ hoàng thành Ẩn danh núi yên từ đầu đã an tu đắc thành đạo quả nỗi dõi dòng thiên nỗi dõi dòng thiên sư tổ chúc lâm ngàn năm ngàn năm chu vi đất tổ uông bí quảng ninh nguồn gốc nhân sinh phật pháp thịnh hưng nối dõi dòng thiên đất tổ Việt Nam Phật tổ Trần Nhân Tông Vị vua anh minh Nơi chính Pháp Phật Đa trị quốc an dân Dẹp loạn xâm lăng Giữ yên bờ cõi Ngôi vàng hiền vi Bình trị thiên hạ rơi bỏ hoang thành Ẩn danh núi yên từ đầu đã an tu đắc thành đạo quả nối dõi dòng thiên nối dõi dòng thiên sư tổ chúc lên ngàn năm ngàn năm chu vi đất tổ uông bí quang ninh nguồn gốc nhân sinh phật pháp thịnh hưng nối dõi dòng thiên đất tổ linh thiêng dòng thiền ca dĩ